Xin chào tất cả mọi người, chào mừng đã quay trở lại với kênh ờ, Nhà đất Hà Nội Hôm nay ờ, tôi giới thiệu với các bạn một căn nhà nữa Tại ờ, phường Hà Cầu 29, tại 294 nhé các bạn nhé Hiện tại tôi đang quay phía mặt tiền của ngôi nhà đây Đây là phần tầng 1 này Ngôi nhà này có diện tích là 30 mét vuông Xây 5 tầng và đang có giá chào bán là 2 tỷ 400 triệu đồng đây là phần à, ngõ của ngôi nhà đây chúng ta có quan sát và trên à, phía bên trên này là chính là phần mặt tiền của toàn bộ căn nhà chúng ta phía bên trong này là ngõ riêng chỉ có bốn nhà sử dụng thôi đây là phần mặt tiền đã được sơn hết rồi đây phần à, mặt tiền của tầng 1 ngôi nhà như chúng ta có thể quan sát là được chúng tôi ốp từ đá granite và phía um, cửa thì sẽ là cửa hai lớp bên uh, ngoài là cửa sắt phun sơn tĩnh điện và bên trong là một lớp cửa kính đây chúng ta có thể đi gần hơn để quan sát đây là lớp cửa kính của chúng ta Về tiếp theo uh, chúng ta sẽ quan sát uh, gần hơn về cái phần không gian tầng 1 của ngôi nhà. Đây là chính là phần không gian của tầng 1 ngôi nhà về không gian của tổng bộ ngôi nhà thì bao gồm sẽ có phòng khách phòng ăn và bếp à, đây chúng ta có thể quan sát từ bên trong ra để rõ hơn được cái không gian của phòng khách rất là rộng và thoáng bên trên có lắp à, một cái quạt Panasonic có hệ thống chân thạch cao hệ thống à, đèn nép chiếu sáng và bên này là phần à, cầu thang về phần cầu thang thì à, mặt bậc của bậc đều được làm à, từ đá tự nhiên bên phần cầu thang này thì có thêm một cái canh trang trí làm từ gỗ công nghiệp ở bên này là phần tay vịn thì bao gồm toàn bộ con tiện và tay vịn đều được làm từ gỗ trò gỗ tự nhiên và tiếp theo chúng ta sẽ quan sát cái phần bếp của chúng ta đây chính là phần à, bếp đây bếp hình chữ L rất là phong thủy được làm từ gỗ xuôi nga còn à, phần à, mặt bếp đây thì sẽ làm được làm từ đá tự nhiên chậu rửa thì sẽ là inox 304 bên trên này chúng ta có hệ thống ống hút mùi của bếp tiếp theo chúng ta sẽ ờ, tham quan thêm một cái phần là ờ, không gian ờ, vệ sinh phụ của tầng 1 cũng khá là rộng và cao giáo bên trong vệ sinh phụ này thì có một cái bồn cầu này một cái chậu rửa nhỏ ở à, đây và còn có hệ thống máy bơm nữa đây là hệ thống máy bơm Để chúng ta quan sát lại từ phía bên trong ra tiếp theo chúng ta sẽ đi lên à, trên tầng 2 à, của ngôi nhà trên tầng 2 của ngôi nhà thì à, được chia làm một phòng ngủ rộng một vệ sinh khép kín đây chúng ta quan sát đây là phần hành lang bao toàn bộ phần nắp nền thì sẽ được làm từ gỗ công nghiệp phần cửa thông phòng đó thì sẽ là gỗ trò ở bên trong ờ, phòng của tầng 2 thì có một vệ sinh khép kín đây bao gồm mà ờ, bồn cầu hệ thống lavabo quạt thông gió và đầu chờ của bình nóng lạnh đây là phần ờ, không gian của phòng ngủ tầng 2 cũng bao gồm hệ thống trần thạch cao hệ thống cửa có đầu chờ của điều hòa đây chúng ta quan sát từ bên trong đây ngôi nhà này thì à, là 30 mét vuông xây 5 tầng thì mỗi tầng đều chia một phòng ngủ rộng thì về cấu trúc của tầng 2, tầng 3 và tầng 4 như sẽ như nhau cũng bao gồm đều bao gồm mỗi tầng một phòng ngủ rộng một nhà vệ sinh đây chúng ta cũng có thể quan sát qua đây là chính là phần à, tầng 3 đây cũng bao gồm như tầng 2 thôi nên chúng ta chỉ xem qua thôi là được đây là phần không gian tầng 3 và ngôi nhà này thì đằng sau có một cái cửa đấy nhá à không các bạn đằng sau một cái cửa này rất là thoáng để cho phần cầu thang bên này là các à, ad của tầng này và trên có đầu trò mạng để chúng ta không lắp được à, wifi nhịp cầu thang khá là rộng đây chúng ta quan sát đi rất là thoáng và tiếp theo chúng ta sẽ lên ờ, tầng 4 trên tầng 4 cũng bao gồm ờ, như tầng 3 và tầng 2 cũng một phòng ờ, ngủ rộng và một nhà vệ sinh cũng hệ thống lắp đèn như vậy đây chúng ta quan sát kỹ hơn ngôi nhà này nằm ở ngay chỗ Hà Trì 4 quý vị nhé ngay chỗ Hà Trì 4 phường Hà Cầu thôi đi khoảng 50 mét là ra đến trục đường chính rất gần trường ờ, cấp 1 cấp 2 cấp 3 dân cư thì đông đúc an ninh khá là tốt đây là phần ờ, cửa về phần cửa sổ này thì tất cả thì bên trong đều có một lớp cửa sắt an toàn và bên ngoài là cửa nhựa loại thép cửa chống ồn chống nhiệt rất là tốt đây chúng ta khảo sát kỹ hơn đây chính là phần tầng 4 tiếp theo là chúng ta sẽ đi lên trên tầng 5 trên tầng 5 thì uh, có ngôi nhà có thiết kế khác một chút uh, là một bao gồm một phòng uh, thờ một sân phơi nên là chúng ta có thể lên uh, quan sát cho nó có rõ hơn đây là chính là phần tầng 5 chúng ta có thể nhìn xuống phần hành lang của trên xuống đây rất là rộng và thoáng đây là chính là phần à, đi sang gian thờ đây là gian thờ của chúng ta và phía bên này là chính là sân phơi khá là rộng đặt được máy giặt này bộ dàn phơi và trên này có ô chờ để lên trên mái bên trên mái đây như chúng ta nhìn ngôi nhà đối diện là sẽ có một cái bình nước nguồn à, nước như này Về thông tin của ngôi nhà thì à, tôi xin nhắc lại thêm một lần nữa. Ngôi nhà có diện tích là 30 m2, xây 5 tầng. Nằm ở ngay vị trí Hà Trì 4, phường Hàng Cầu, quận Hà Đông. Ngôi nhà đang à, chào bán với giá là 2 tỷ 400 triệu đồng. Giá đã bao gồm thuế phí sang tên, có thương lượng. Ngoài ra thì khu vực này bên à, công ty tôi có xây dựng một vài vị trí khác nữa. Nếu mà quý vị có nhu cầu mua nhà thì có thể đăng ký kênh hoặc là liên hệ về theo tôi uh, qua số điện thoại để được tư vấn uh, kỹ càng và uh, dễ hơn xin cảm ơn và hẹn gặp lại